Chào quý vị và các bạn đang có mặt trong buổi livestream tối nay. Hello, hello, hello, xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong cái buổi livestream tối nay. À, với cái chủ đề đó là khi mà thị trường mà chưa có dòng tiền tham gia vào thị trường thì điều gì diễn ra? Thì cái rủi ro sẽ là những rủi ro tiềm ẩn. Vậy làm thế nào để chúng ta biết là dòng tiền đang tham gia hay dòng tiền đang thoát ra hay dòng tiền chưa tham gia vào thị trường? thì cái điều này là điều mà rất quan trọng để giúp cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta đặc biệt là những nhà đầu tư chúng ta mới bắt đầu tham gia thị trường hiểu rõ hơn về cách mà dòng tiền lớn tham gia thị trường chúng ta biết rằng là nền kinh tế chúng ta nó chịu tác được ảnh hưởng rất lớn bởi các nền kinh tế thế giới đặc biệt là ảnh hưởng về những cái chính sách về kinh tế vĩ mô ảnh hưởng với dòng tiền ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ảnh hưởng đến nhiều các yếu tố khác nhau nữa tuy nhiên thì mọi thứ nó được phản ánh về giá của khối lượng Vậy nếu chúng ta nhìn thấy xu hướng giá khối lượng nó đang biến động theo một cái gì ạ? Trái chiều với kinh tế vĩ mô thì chúng ta thấy là những cái phản ánh đấy nó có thể là không đúng với thực tế. Ngược lại nếu chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta đang diễn ra mà nó đang tác động mạnh mẽ đến xu hướng của thị trường thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được. Nên khi chúng ta nắm rõ về thông tin <coughs> thông tin thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta xem là các thông tin nó phản ánh như thế nào trên thị trường mỗi thông tin khác nhau hàng ngày có hàng trăm thông tin thậm chí là hàng nhiều trăm thông tin diễn ra vậy những thông tin đó chúng ta lọc chúng ta chất lọc để chúng ta quan sát chúng ta theo dõi chúng ta đánh giá và chúng ta thậm chí là có những cảm xúc như thế nào trong đầu tư ạ hello bao nhiêu bạn đã theo dõi trên uh, ờ, livestream trên đây ạ fanpage thì các bạn nếu bạn nào có ở trên fanpage thì các bạn có thể chia sẻ ở dưới được không ạ mà là coi trên fanpage không ạ? Hello. Nếu bạn nào có đăng trên fanpage thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới nha. À, ờ, xin chào. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ đôi chút về cái thị trường. Nếu chị em nào bây giờ trước khi chúng ta tham gia vào bất một cái điều kỳ gì đó thì cái điều đầu tiên mà cái tư duy chúng ta có là chúng ta cần phải muốn bao nhiêu tiền vậy khi chúng ta muốn bao nhiêu tiền thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải trở thành trở thành những cái con người mà cho nó muốn hướng đến tại vì tiền nó không đến từ tự rơi nhiên mà có mà tiền nó đến từ à, chúng ta trở thành con người để kiếm được tiền chứ không phải là tiền nó đến từ cái may mắn từ ai đó phím hàng từ ai đó cho chúng ta cổ phiếu ai đó ở ờ, cho chúng ta một cái gì đó không bao giờ có các bạn nhé tiền nó đến do cái năng lực nhận thức của mỗi chúng ta tiền nó đến do gì ạ à? kiến thức trải nghiệm kinh nghiệm của chúng ta chứ không tiền nó không bao giờ đến với gì ạ à? với chúng ta theo một cách đó là phím hàng mà đó chính là điều mà chúng ta cần phải biết Ok xin cảm ơn bạn là Nguyễn Văn Trần Văn Dũng à, cảm ơn bạn à, thực tế không phải là điềm đạm bạn ạ tức là khi mà mình đã bị trải qua rất nhiều lần bị thua lỗ à, bị mất mát thậm chí là bị ờ, cháy tài khoản bị nợ nần một cách trồng chất tóm lại là mất phương hướng thì những bài học đó là những cái trải nghiệm mình đã rút ra trong suốt thời gian trong quá trình đầu tư vậy đầu tư nó chính là phong cách sống của mỗi chúng ta nên nếu chúng ta có một cái, cái phong cách sống là đầu tư để giúp chúng ta gì ạ có những cái trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống đầu tư để giúp chúng ta có tiền để du lịch có tiền để đi chơi có tiền để giúp gia đình có tiền để làm những công việc chúng ta yêu thích thì đó chính là phong cách sống của mỗi chúng ta ok ạ à, một ai đó nói có là kiếm được 500 triệu vào 2000 à, tháng 12 năm 2022 chúng ta thấy là mỗi một anh chị em đều có những cái ước mơ 500 triệu có một ai đó thì 500 triệu là một con số rất là tuyệt vời đúng không ạ rất là lớn với họ bởi vì à, họ đã tích cóp họ đã chắt chiêu rất là lâu năm rồi thì bây giờ có 500 triệu điều tuyệt vời nhưng có một ai đó nói rằng tôi phải cần có một tỷ nhưng có một ai đó nói rằng tôi phải có vài chục tỷ và mỗi một cái trải nghiệm như vậy đó là bước chúng ta trưởng thành hơn à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về đôi chút về cái thị trường để các bạn biết rằng là chúng ta cần phải làm gì với thị trường như thế này à, có lẽ là chúng ta không có nhiều thời gian các bạn ạ Dũng chỉ có khoảng độ 15 ờ, phút nữa là Dũng uh, uh, tham gia vào đang uh, hôm nay có một chương trình viết A. nhưng hôm nay để cho chúng ta đỡ phải phải phải thắc mắc xem viết A là gì và tại sao chúng ta phải học viết A, chúng ta nghiên cứu về cái giáo trình viết A. À, bao nhiêu bạn đã có cái giáo trình viết A rồi các bạn có thể comment ở phần dưới được không ạ nếu các bạn đã có cái giáo trình viết A rồi thì bạn có thể comment số 1 còn bạn nào chưa có giáo trình viết A chưa có tài liệu NVA thì vào cái pet Quang Dũng DVD để các bạn nhận lấy được không ạ Hello nếu bạn nào chưa có giáo trình A thì bạn gì ạ à? vào page VSA để nhận được không ạ vào page VSA để nhận được không các bạn chưa có giáo trình thì vào page VSA để nhận vì Dũng tin chắc rằng là những cái giáo trình đó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm được quá trình đầu tư dễ dàng hơn trải nghiệm được những kiến thức mà chúng ta thấy là rất tuyệt vời và có những cái tài liệu mà các bạn biết là các bạn cần phải bỏ tiền ra để các bạn mua về nhưng ở trong đó Dũng đã có những cái tài liệu đó Dũng trao tặng các bạn miễn phí thì các bạn gì à, nhận lấy và à, giúp cho cái, những người mà bạn yêu quý áp dụng những kiến thức đó vào để đầu tư xin cảm ơn ạ ở ờ, tư vấn miễn phí thực ra thế này không phải là chúng ta thấy rằng thông thường khi mà chúng ta làm cái gì đó phần lớn những cái cái kiến thức mà chúng ta có ở trong miễn phí mà Dũng đang chia sẻ đây chúng ta không áp dụng vì chúng ta không áp dụng nên chúng ta sẽ thấy là cái việc mà gì ạ chúng ta sẽ đánh mất đi rất nhiều cơ hội trong đầu tư các bạn có thể tham theo dõi cái giáo trình của Dũng và các bạn áp dụng vào những cái gì ạ chương trình video mà Dũng đang chia sẻ đấy miễn phí đúng không những video này rất là miễn phí các bạn có thể theo dõi và vâng, áp dụng kiến thức vào đó thì bạn đầu tư vẫn rất thành công đúng không ạ các bạn thấy không ạ các bạn đầu tư sẽ kiểu gì chả thành công nhưng nếu một số bạn nào đó mà không có thời gian không có gì ạ à, à, thời gian không có mong muốn là đi nhanh hơn thì có thể có những chương trình khác để giúp cho bạn đi nhanh hơn thế thôi chứ không không có gì khác nhau nhiều lắm ạ à, đầu tiên các bạn có thể hiểu đơn giản Dũng sẽ chia sẻ à, trong tất cả trong quá trình mà tư duy trong VSA thì các bạn có một cái tư duy rất quan trọng đó là cổ phiếu bao giờ nó phải tích lũy tích lũy đủ thì nó mới lên ạ tích lũy đủ thì nó mới lên còn sau khi mà cổ phiếu bắt đầu đi lên tăng mạnh thì nó phân phối đủ tức là nó phân phối đủ tức là phân phối cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu bóng vía những nhà đầu tư bị uh, đã gì ạ à, để đấy beo bám ở trên đỉnh này thì khi nó phân phối đủ dòng tiền tức là chốt lợi nhuận thì cổ phiếu đi xuống vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là trong quá trình đi xuống thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu quá trình đi xuống như này và chúng ta cứ tiếp tục mua ở quá trình trung bình đi xuống thì điều gì diễn ra? Anh chị em có thể comment ạ. À. Bình thường là bây giờ chúng ta tư duy đơn giản thôi ạ. Đây là một quá trình tích lũy của một cổ phiếu của thị trường chung. Vậy trong quá trình tích lũy tức là ở đây chúng ta gọi là thu gom cổ phiếu. Vậy quá trình thu gom cổ phiếu trong cái giai đoạn tích lũy như này sau đó thì nhà đầu tư lớn, tổ chức lớn mua với khối lượng lớn đủ thì quá trình mà đi lên. Và quá trình đi lên như này thì điều diễn ra cổ phiếu sẽ người ta sẽ có một khoản lợi nhuận rất là nhiều đúng không ạ khi một khoản lợi nhuận rất là lớn và họ cần phải bán ra để chốt lợi nhuận nhưng có một ai đó đã xúi dục chúng ta là khi mà cổ phiếu đi xuống này chúng ta mua tiếp tục mua tiếp tục mua bởi vì cổ phiếu giá rẻ và chúng ta tiếp mục mua vào bởi vì ai đó trên thị trường người ta nói rằng là thời điểm như này là cơ hội để mua vào P trên E nó đang ở rất là thấp và chính vì vậy chúng ta cần phải mua vào để giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chúng ta không hiểu là trong quá trình mua này thị trường đã bước vào một quy trình suy thoái một quá trình suy thoái nên nếu bạn cứ tiếp tục mua vào kết quả kinh doanh không đạt lợi nhuận không đạt mọi thứ không đạt thậm chí là nguồn lực công ty đang bị ăn mòn thì điều gì diễn ra chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại quay trở lại cái việc mà chúng ta nhìn thấy đây nếu một quá trình mà đi xuống ở đây ạ à, thì các bạn thấy là trước khi một quá trình đi xuống thì tạo ra có sự bán tháo đây là cái sự bán tháo đấy thế thì ở đây chúng ta là không mua xanh lấy gì mà bán thế thì điều thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta không nắm rõ được cả một quy trình đầu tư mà chúng ta cứ chỉ mua mua bán bán hỏi năm nay bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận rồi đơn giản thôi ạ bạn đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận rồi từ đầu năm đến bây giờ bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận hay bạn giữ được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận chỉ hỏi như thế thôi thì chúng ta sẽ biết được đơn giản thế thôi ạ à. thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ à? nếu quá trình bán tháo này diễn ra đây là quá trình bán tháo diễn ra thì cái nhịp đầu tiên là quá trình bán tháo rất mạnh chúng ta có ở trong viết A Dũng sẽ nói rất nhanh ạ à. và sau khi quá trình bán tháo diễn ra thì những đợt hồi phục này thường là khối lượng rất là lớn các bạn nhớ nhá những đợt hồi phục ở giai đoạn đầu chúng lập pha A khối lượng rất lớn và tiếp tục bán tháo ở cái quá trình pha B tiếp tục bán ở pha B. Và khi mà tiếp tục bán ở pha B thì nó sẽ kiểm tra ở cái đạn SC tức là cái vùng hỗ trợ trước đó. Và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục đi lên. Và quá trình này tiếp tục lại bán ra để thu gom được nhiều hơn. Nếu trong tình trạng ở cái giai đoạn này, chúng ta nhớ là giai đoạn này pha C này, đây pha C và quá trình bán ra bị gãy toàn bộ cái kênh xu hướng hay chúng ta gọi là vùng hỗ trợ với một cái lực bán mạnh và cuối phiên kéo lên các bạn nhớ là với lực bán mạnh và cuối phiên kéo lên thì nhiều khả năng đây là đáy thị trường và thị trường bắt đầu đi lên và vượt qua những rào cản những vùng kháng cự này và tiếp tục đi lên tạo ra xuống mới và ngược lại chúng ta cũng thấy ở trên vùng đỉnh này trong quá trình tăng tốc và chạy nước rút rất là mạnh những cái đợt bán này là bán tháo ra rất là lớn sau đó hồi không có khối lượng hoặc là khối lượng lớn nhưng không ai bán ra sau này bán ra rất là mạnh nhà đầu tư lại bán ra rất mạnh để tiếp tục cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ kiếm được gì ạ à? những cái đồng bạc lẻ chúng ta gọi lướt sóng ở đây tuy nhiên thì đến lúc mà thời điểm họ cần phải bán ra với những đợt kéo lên vượt qua những vùng kháng cự rất là lớn này đã có một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào và đó chính là cơn lốc cuốn trôi toàn bộ tài sản của họ khi mà cổ phiếu ở pha gì ạ pha D và pha E bao nhiêu bạn đã có thể sau quá trình nắm rõ được kiến thức mà Dũng chia sẻ các bạn đã nắm rõ được điều này rồi ạ nếu các bạn nắm rõ được điều này với những kiến thức mà Dũng chia sẻ những cái tài liệu Dũng chia sẻ nếu các bạn đã từng nắm rõ đã hiểu rõ về phần này các bạn có thể comment số 2 đúng không ạ Vậy khi mà các bạn nhìn thấy điều này các bạn thấy điều này thì liệu các bạn có tham gia thị trường không bạn có nghĩ rằng là các bạn có thể lướt sóng ăn một con sóng ngắn được không ạ à? các bạn có thể nghĩ rằng là các bạn có thể kiếm được lợi nhuận để mong rằng là có thể kiếm được một lợi nhuận đáng kể khi mà chúng ta không biết rằng là xu hướng tiếp diễn nó như thế nào không ạ à? chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện ở đây nếu mà các bạn thấy rằng là quá trình mà giảm ở trong cái giai đoạn hỗ trợ này và giảm một khối lượng rất là lớn thì điều gì diễn ra nếu quá trình giảm này với khối lượng lớn, khối lượng rất là lớn thì điều gì diễn ra? Thì cội thị trường có thể bước vào một giai đoạn suy thoái rất là nặng. Và toàn bộ tài sản, toàn bộ những cái gì bạn kiếm được trong khoảng thời gian vừa qua với lợi nhuận khoảng 5 10% nó có thể biến mất trong một phiên duy nhất ạ. À. Và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục giảm, thị trường tiếp tục giảm, mọi thứ tiếp tục giảm dẫn đến bạn không có cái gì ạ, à, cơ hội để lấy lại số vốn của bạn chứ đừng nói là chúng ta có thể thành công được trên thị trường chứng khoán đầu tư chứng khoán là gì ạ đó là phong cách sống của mỗi chúng ta nếu bạn coi đầu tư chứng khoán là phong cách sống bạn phải có tiền để trở thành gì ạ nhà đầu tư bạn có tiền để chơi bạn có tiền để mua siêu xe có tiền để mua ô tô có tiền để làm mọi thứ thì rõ ràng chúng ta cần phải trưởng thành hơn trở thành những con người mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn và những con người mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn tiền nó đến từ ai ạ à? tiền nó đến từ những cái trải nghiệm chúng ta nó đến từ những trải nghiệm thành công nó đến từ những bài học tuyệt vời của chúng ta nếu các bạn nào đang theo dõi kênh của Dũng thì nhớ cho Dũng một like đúng không ạ và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng tin chắc rằng là những cái video này là những video cực kỳ giá trị để giúp cho chúng ta thành công hơn à, mạnh khỏe hơn à, kỷ luật hơn và đặc biệt là chúng ta có những tư duy chiến lược trong đầu tư chứng khoán à, tư duy nó chiếm 80% thành công của chúng ta chiến lược hành động chiếm 2% nên phần lớn chúng ta học về kiến thức nên thực tế là khi mà chúng ta học về kiến thức thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ bởi vì kiến thức thì rõ ràng ở ngoài kia rất là nhiều nhưng nếu chúng ta học về tư duy không học về chiến lược không học về các quản trị cảm xúc quản trị mục tiêu quản trị về gì ạ à, rủi ro thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là đầu tư có đúng 10 10 tháng 11 tháng đúng cả năm chứ nữa thì trong một tháng chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta cũng mất hết toàn bộ số tiền nên tư duy đó là phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vậy bây chúng ta quay trở lại chúng ta nói về dòng tiền đầu tư nó phải dòng tiền vậy trong quá trình mà đi lên như này khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ đi lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ thì chúng ta gọi là dòng tiền vậy dòng tiền nó có tham gia vào thị trường thời điểm này hay không có lẽ các bạn có thể tự có thể là tự nhận thức ra được vậy đầu tiên chúng ta quay trở lại xem là dòng tiền có tham gia vào thị trường hay không vậy nếu chúng ta nhìn về trên cái biểu đồ của một cái cổ phiếu rất là lớn như là Vingroup này thì theo các bạn dòng tiền có tham gia vào đây không ạ à? các bạn có thể comment cái được không ạ à? Nếu các bạn đang quan sát ở đây thì các bạn thấy là dòng tiền có tham gia vào cổ phiếu VHM không? À xin lỗi ạ, VIX không ạ? Chúng ta nhìn thấy ở đây, rõ ràng là đây không có dòng tiền tham gia vào. Vậy không có dòng tiền tham gia vào tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này? Đơn giản thế thôi ạ. Tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này khi nó không có dòng tiền? Nhưng có một ai đó nói rằng là cổ phiếu nó đang gì ạ, rẻ thì chúng ta mua vào đúng không? Nên nếu chúng ta không có nắm rõ được kiến thức, nắm rõ được tư duy, nắm rõ được chiến lược mà đầu tư là thua lỗ là đương nhiên và lúc đó chúng ta gì ạ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta vợ chồng con cái gia đình chúng ta đang hạnh phúc gia đình chúng ta đang gì ạ bình an ấm ấm áp là biết bao nhưng chỉ vì thiếu kiến thức chỉ vì tham lam chỉ vì gì ạ muốn kiếm tiền nhanh và dẫn đến gia đình chúng ta có những cái gì ạ nỗi đau mà chúng ta thấy là không ai mong muốn không biết rằng bao nhiêu bạn đã từng như vậy rồi bản thân dũng cũng đã từng như vậy khi mà muốn kiếm tiền thật nhanh thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm kinh nghiệm dũng đã từng phá sản và dẫn đến phải bán nhà bán ô tô bán mọi thứ và thậm chí là rất nhiều năm mới gì ạ à, trả được nợ nếu các bạn lại tiếp tục chơi cuộc chơi giống như cứng con bạc như vậy các bạn trả giá rất đắt trong thị trường chứng khoán các bạn không muốn gì ạ à, không muốn phải tư duy cái đầu này bạn muốn kiếm tiền thật nhanh thì cái nhanh đó chính là cái nhanh của sự thất bại ok ạ à à, bạn có thể vào cái đường link ở bên dưới trong cái page các bạn à, nhấn vào là sẽ có người hỗ trợ cho các bạn ok ạ nha chúng ta đã quay trở lại chỉ số vn index 30 chúng ta vậy nếu các bạn thấy điều gì diễn ra điều gì diễn ra bao nhiêu bạn thấy là đây là cổ phiếu đang có dòng tiền tham gia vào ạ các bạn có nhìn thấy dòng tiền tham gia vào trên vùng này không ạ theo các bạn dòng tiền có tham gia vào vùng này không ạ vậy nếu dòng tiền nó vẫn chưa tham gia vào thì lấy cái gì để tăng nhưng có lẽ là chúng ta có thể quay trở lại một vài tờ báo thử quay lại trở lại một vài tờ báo xem là họ đang nói điều gì ạ đúng không chúng ta quay trở lại một vài tờ báo uh, xem họ đang nói gì ạ nếu chúng ta nhìn vào ở đây chúng ta lấy ngành thép thì chúng ta thấy là dòng tiền lợi nhuận của thép đang giảm rất là mạnh chúng ta sẽ xem một vài các thông tin khác của các chuyên gia khác thì chúng ta thấy rằng là uh, buổi chiều hôm nay ở đây chúng ta Techcombank trở lại ngôi vương lợi nhuận gì ạ à? tỷ lệ nợ xấu lập kỷ lục thế điều gì diễn ra nếu mà tỷ lệ nợ xấu lập kỷ lục khi mà tỷ lệ nợ xấu mà nó tăng thì làm gì cho cổ phiếu tăng được làm gì có dòng tiền tăng được mà chúng ta cứ mua vào cổ phiếu tốt chúng ta quay trở lại những cái điều mà chúng ta đang tưởng chừng như là chúng ta thấy là ai cũng biết nhưng nếu mà tin xấu mà thị trường nó cổ phiếu này tăng vậy tin xấu mà cổ phiếu này tăng thì đây có phải là tăng thật hay không ạ à? là đây không phải là dòng tiền mà đây chính là cái quá trình hồi phục giống kiểu kiểu dạng thôi ạ à. nó không có dòng tiền tham gia vào và chúng ta lại tiếp tục mua theo kiểu mang giết vô vọng một quá trình mà chúng ta gọi là tích lũy trong thời gian rất dài như này nhưng hiện tại nó chưa có một dòng tiền bất cứ dòng tiền nào tham gia ở đây thì chẳng có cơ hội nào cho chúng ta để đầu tư trong lúc này. Chúng ta có thể nhìn thấy một vài các cổ phiếu vốn hóa lớn như Techcombank nó cũng chẳng có dòng tiền nào tham gia vào thời điểm này. Nếu cổ phiếu này đang đi ngang mà không có dòng tiền tham gia vào lúc này mà chúng ta lại mong muốn là kiếm được tiền thật nhanh, mong muốn là một phép phù thủy nào, mong muốn là ai đó cho chúng ta tiền để chúng ta thành công thì điều này rất là nguy hiểm. Dũng mong rằng là khi các bạn hiểu rõ về cái điều này thì các bạn có thể thấy rằng là việc đứng ngoài khi mà chuồng đi xuống thị trường đi xuống á, là một trong chiến lược tuyệt vời nhất là một trong những cái gì ạ chiến lược giúp chúng ta bảo toàn vốn nếu bạn có một tư duy đầu tư một năm có thể sống 10 năm hoặc đầu tư một năm có thể có gì ạ tiền để sống hàng trăm năm thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải bảo toàn vốn việc đầu tiên trong mọi việc đầu tiên chúng ta cần bảo toàn vốn Việc thứ hai là chúng ta cần phải biết khi nào thị trường đảo chiều. Khi nào thị trường đảo chiều. Đó là một trong những cái chiến lược quan trọng. Tại vì nếu bạn biết rằng là khi thị trường đảo chiều là khi nhà đầu tư tổ chức họ đã thu gom được lớn cổ phiếu. Và khi họ thu gom được lớn cổ phiếu thì rõ ràng thị trường bước vào đi tăng. Vậy nếu thị trường nó đang ở giai đoạn TS thì điều gì diễn ra? Nếu thị trường tiếp tục ở cái pha E này, tiếp tục đi xuống và thị trường đang ở pha PS thì nhiều khả năng nó tạo ra sự bán tháo rất là lớn vậy để nó bán tháo để nó có cái thành tích lũy đi tiếp cho một xung đi lên thì tại sao bạn không đợi cho thị trường khi nó xác nhận một xu hướng tăng bạn mới mua mà bạn lại tiếp tục mua cách không có gì ạ à, quy tắc không có phương hướng không có gì à, kế hoạch và đầu tư không có kế hoạch không có quy tắc không có chiến lược không có quản trị rủi ro thì việc mà mất mát việc mà cháy tài khoản là đương nhiên xảy ra Dũng muốn nói điều này không phải mang tính chất là tiêu cực và Dũng muốn cảnh báo cho các bạn đó là gì ạ việc thiếu kiến thức nền tảng căn bản việc thiếu tư duy chiến lược việc thiếu những cái gì ạ à, hiểu rõ về các quy trình để chúng ta có thể đầu tư đó là cái điều quan trọng thế thì bây giờ câu chuyện một số bạn ở thế để bán hả trời quan trọng ở đây các bạn hiểu đơn giản là Dũng không khuyến nghị các bạn mua bán ở đây Dũng chỉ có nói là Dũng không đầu tư thời điểm này và cái việc mà dòng tiền nó không tham gia vào thị trường sẽ có một số ai đó thì bảo rằng là thị trường bây giờ đầu tư để 5 năm 10 năm nó có lợi nhuận cái điều đó cũng có thể đúng với các bạn và biết đâu sau khoảng độ hai ba tháng nữa cổ phiếu bạn lên đúng không ạ nên ở đây chúng ta thấy rằng là quan trọng là gì ạ sau một năm bạn kiếm được bao nhiêu và điều đó chính là cái cách tư duy của mỗi chúng ta đầu tư chứng khoán nó là một món quà tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Nhưng nó sẽ không dành cho những kẻ lười nhát muốn kiếm tiền thật nhanh. Những kẻ lười nhát mà muốn kiếm tiền thật nhanh thì họ sẽ phải trả giá bằng sự thất bại. Chúng ta được nghe ở trên thị trường rất nhiều người nói chúng ta rằng là bỏ tiền vào đó sau đó thì ạ à, đợi đợi 3 đến 4 năm cổ phiếu lên và chúng ta kiếm được lợi nhuận. Nếu như vậy thì họ đã phải bán nhà, bán cửa và họ hàng, gia đình, những người thân thiết bán hết đi để đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng tại sao họ không làm điều đó? Mà họ xúi dục các bạn làm điều đó. Bạn tự trả lời những câu hỏi như vậy. Tôi tin chắc rằng là bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Hơn 13 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thành công cũng rất là nhiều, thất bại cũng vô số. Dũng hiểu rằng là gì ạ? Để chúng ta có những cái trải nghiệm đầu tiên về thành công thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là các quy luật vận động của thị trường việc về thị trường Uber thì cái việc là chuyện rất bình thường đấy ạ à. phải có thất bại nếu mới có thành công chỉ cần câu hỏi nó sẽ có câu trả lời Uber nếu mà Uber thì sao ạ à? tại sao bạn có không hỏi là bạn có bài học nào từ việc mà thị trường ai đó lừa chưa ạ đơn giản thì thôi ạ à nên nếu chúng ta cứ cay cú vào một cái câu chuyện nào đó thì nó dẫn đến chúng ta gì ạ lại tiếp tục nhặt rác ở trong tâm trí chúng ta thực tế những thất bại chúng ta nó là những trải nghiệm tuyệt vời và chúng ta phải biết ơn những trải nghiệm như vậy biết ơn nó sẽ tạo ra chúng ta nhiều bài học hơn nếu các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu như thế này khi những đợt giảm mạnh kéo lên hồi rất yếu nó giảm mạnh kéo lên hồi rất yếu mà không có dòng tiền tham gia vào thì chả có cơ hội nào để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn cả cái lý do duy nhất là chúng ta cần phải đợi chúng ta đợi khi nào cổ phiếu tích lũy đủ đợi khi cổ phiếu là bước vào xu hướng chúng ta mới đầu tư đợi khi mà cổ phiếu cho chúng ta một nền tảng mới một xu hướng mới thì chúng ta sẽ trở thành nhà đầu tư khi mà Dũng tham gia một cái cộng đồng X của Kem của thầy Phạm Thành Long thì Dũng nhận thấy rằng là phần lớn trong cái nhóm mà Dũng chơi đấy họ đều có những tài sản hàng nghìn tỷ vậy có họ có phải may mắn không tất cả họ dùng công sức tiền của chiến lược để họ tạo ra một cái tài sản lớn như vậy họ có tài sản lớn hơn trong tất cả những nhà đầu tư khác những người khác họ là những người giỏi nhất trong những ngành họ làm vậy nếu chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta hiểu đơn giản rằng là nếu chúng ta chơi với người thành công nhất định chúng ta thành công còn ngược lại nếu chúng ta những người mà liên quan đến gì ạ à, suốt ngày đổ lỗi phàn nàn bao biện thì việc thất bại đó là được đương nhiên xảy ra dũng mong rằng rằng sẽ nhận được những chia sẻ góp ý của quý vị các bạn nhưng tuy nhiên cái việc mà chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan học hỏi để giúp chúng ta tiến bộ hơn lên đó là cái điều mà Dũng mong muốn ở phần dưới Dũng có một cái giáo trình giáo trình về cơ bản dành cho nhà đầu tư chứng khoán viết A cũng như là một cái phần khác nữa đó là những kiến thức mà các bạn có thể đi học ở rất nhiều nơi không có mong rằng các bạn sẽ tham khảo cái giáo trình đó để có những kiến thức nền tảng trong quá trình đầu tư à, bây giờ là thời điểm mà Dũng à, tha đang đào tạo cái lớp đó là VSA thực chiến thì đây là cái chương trình mà nó sẽ giúp chúng ta những trải nghiệm thực tế trên thị trường trải nghiệm thực tế trên thị trường có lợi nhuận đứng ngoài đứng ngoài cũng là trải nghiệm thực tế tham gia vào thị trường khi mà thị trường bắt đầu bước vào xu hướng đi lên cũng là thực tế và thực tế đó là những cái gì nó diễn ra trên thị trường và tất cả cái điều này nó sẽ được gì ạ à? được chúng ta thực hành trên thị trường đấy là gọi là thực tế đó là trải nghiệm trên thị trường thì ờ, nếu các bạn nào đang theo dõi kênh của Dũng hoặc là các bạn nào đang là sẵn sàng cho mục tiêu buổi học tối hôm nay nếu bạn đang có thì comment số 1 ạ để chúng ta bắt đầu chương trình đây là buổi đầu tiên trong chương trình viết A trong đợt này thì cũng nhấn mạnh các bạn là đây chương trình lần này thì Dũng có chia sẻ đó là gì ạ cái khóa học này thời điểm này là hiện tại là cái cái cái học phí ở mức khá là hấp dẫn dành cho quý vị và các bạn còn ở tháng sau thì ờ, cái mức phí nó sẽ tăng gấp đôi nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đăng ký sớm bởi vì đây là Dũng lần đầu tiên Dũng nói cái học phí ở trên cái chương trình này thôi tại vì sẽ có một số bạn sẽ bảo là à, chắc là lên để bán khóa học nhưng tuy nhiên khi các bạn tham gia vào các bạn trải nghiệm thì các bạn thấy những điều gì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu các bạn có những kiến thức đúng tư duy đúng trong đầu tư một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong lớp xin cảm ơn rất nhiều